những cái việc trong gia đình như là lau dọn rồi rửa chén này nọ em làm hết chị ở đây em cũng đưa ra một cái bản bản chứng nhận dành cho anh đó. chồng đạt chất lượng Vậy tiêu chuẩn ISO đó là 10 điều khoản ISO 9001 và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay quý vị nhé Mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời bạn Nam Rồi ngồi đi bạn Rồi em gái giới thiệu đi em Dạ em ờ, kính chào chị Cát Tường Chào anh Quyền Linh à, Chào, bạn Nam bên kia và tất cả khán giả tạo trường quay à, Em xin tự giới thiệu em tên là Trần Thị Phi Cái gì Phi? Trần Thị Phi ạ à. Thị Phi? Thị dạ. Phi hả? À. Nghe tên dạ Nó rất là lạ. ấn tượng ạ à. ấn tượng, ấn tượng. Dạ. À, em năm nay 30 tuổi em sinh ra và lớn lên tại bình định thì hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì thị phi? À, dạ em là nhân viên à, ISO. Tuy nhiên thì hiện tại em đang muốn chuyển hướng sang kinh doanh. À. ISO là 9001 của em hả? Dạ đúng là anh Quyền ừ. Linh ạ. À. Rồi mời bạn trai. Dạ em chào anh Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ ở bên cạnh cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu em tên là Vinh Quang hả? Hôm nay Cái gì? Vinh Quang hả? Dạ Bên kia Thị Phi Vinh, Quang, Vinh Quang sao đi chung với Thị Phi Cặp này Cặp này nó, nó ngược ngược <laughs> Vinh Quang, nhiêu tuổi rồi? Em năm nay em 30 tuổi 30 Em sinh ra và lớn lên thành phố Hồ Chí Minh Em đang làm bảo trì máy may rồi mình giới thiệu một chút xíu về à, điểm mạnh hay điểm yếu của mình đi uh, em Dạ um, điểm mạnh của em thì uh, em là người uh, cá tính mạnh mẽ à, sống rất là có trách nhiệm rất là hay lo cho người khác à. nên đôi khi à, sao nhãn bản thân thì cái đó cũng là điểm yếu của, của em bạn trai mình à, vinh quang em có ưu điểm à, khuyết điểm gì nè dạ ưu điểm của em thì em hòa đồng vui vẻ lắm chị rồi à, em tự lập từ à, lúc nhỏ nên những cái việc trong gia đình như là lau dọn rồi rửa chén này nọ em làm hết chị giỏi vậy ta em có một cái khuyết điểm nào không khuyết điểm của em thì uh, em ít nói lắm em cũng không biết nhậu nữa không biết nhậu tốt nhiều chứ. tốt chứ khuyết điểm dạ gì? không nhưng mà em thấy nhiều khi uh, trong những cuộc vui mà có bia rượu này kia mình cũng phải có chút xíu nào đó mấy bạn nó la mà đúng không dạ tình trường thì sao hai bạn trải qua mấy mối tình rồi về em thì trước giờ em trải qua một mối tình thì à, em quen nhau chắc được ờ, cũng hơn 2 năm thì lúc đó em còn à, sinh viên sau này một thời gian thì em quen thì cảm thấy không hợp nữa thì à, tụi em chia tay cũng 5 năm rồi ạ 5 năm rồi dạ à, ờ, 5 năm nay một mình lẻ bóng vậy đó dạ bạn trai thì à, được mấy mối tình rồi cơn vinh quang dạ em mối tình chính thức thì chỉ có một thôi vậy quen bao lâu rồi sao chia tay dạ mối tình đầu tiên của em thì à, quen được gần 3 năm thì hồi đó ờ, em quen lúc em còn nhỏ lắm hai đứa không có hoạch định nó được cái tương lai đó là sao rồi thời còn trẻ thì ờ, nhiều khi cãi nhau rồi không có hợp nhau này kia rồi đâm ra chia tay à. cái lúc còn trẻ đó đúng không dạ còn giờ thì à, cũng chưa có mối tình nào sâu sắc lắm hả dạ chưa nói chung là cả hai đều trải ừ. qua những cái mối tình đó rất là lâu rồi ừ. thì bây giờ hiện tại nè thời điểm này là mình thật sự mong muốn là lập gia đình chưa à, dạ em cũng cũng lớn tuổi rồi ạ thì nếu mà được thì khi bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân à, được trong khoảng một năm là được rồi chị ạ một năm dạ bây giờ em à, suy nghĩ về cái người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào thì em thì cũng à, cũng đặt ra khá là nhiều nhưng mà về chốt lại thì em ngoại hình á thì em cũng chỉ cần một người à, cao khoảng mét sáu trở lên là được tóc thẳng à, tại vì à, tóc xăng thì em không có thích lắm tại vì em cũng nghe cũng <laughs> một vài điều về về à, những người có mái tóc xăng những người đàn ông thì em cũng hơi ngại ngại thì mình tóc à, kiên kỵ một xíu là em nói tóc xăng sao ngại em nói nghe coi à, ngại gì theo em được biết á thì tóc xăng là không có chung thủy lắm ạ à. ơi dạ. bậy nói bậy nhiều người tóc xoăn đã sống tới răng long đầu trọc lóc luôn đấy em rồi còn gì nữa không cái gì không thích nữa không à, không thích là bạn nam hút thuốc à bên đây có hút thuốc không không có nhậu mà có hút thuốc không cưng anh không có hút thuốc rồi em ơi trời hay dạ, quá anh hút thuốc là được ạ à. em thì làm về iso nên về nghiệp vụ thì em cũng mắc về bệnh nghề nghiệp à. <laughs> đó là những cái ờ, tiêu chuẩn những cái chất lượng nên ở đây em cũng đưa ra một cái bản <laughs> gọi là bản chứng nhận dành cho <laughs> anh đó. chồng đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO dạ ờ, thì nó, nó chỉ là góp vui thêm thôi để nó sẽ gom góp lại những cái ý mà em muốn nói từ nãy giờ thôi chứ cũng không có gì rồi rồi dạ, đưa, dạ, dạ, đưa, đưa, đưa, đưa, đưa, đưa, chứng nhận sao chứng nhận ISO của ông chồng đâu dạ. rồi đưa bên kia kiểm tra đưa, đưa, đưa, coi coi <laughs> trời ơi đàn ông mà có ISO nữa 9001 giấy chứng nhận và nếu là người chồng ờ, hoàn hảo thì phải đạt những tiêu chí sau đây chất lượng tiêu chuẩn ISO 59001 điều khoản 1 chọn chồng quyết chọn cho tròn biết yêu quý vợ con hơn thân mình điều thứ hai chọn chồng nhất định biết điều kính trên nhường dưới vui tươi thuận hà điều thứ ba chọn chồng vốn tính siêng năng biết ham học hỏi hơn bằng người ta điều khoản 4 thu nhập ổn định cả nhà và điều tiên quyết la cà phải không điều khoản 5 chồng em vốn tính hoa hồng sở thích đèo bồng cần được tránh xa điều thứ sáu nếu mà đã biết vị tha thì chàng còn phải biết xa biết gần điều thứ bảy thuốc lá chi hại lấy thân chồng yêu chồng tránh cho vừa lòng vui điều thứ tám chàng không tính toán lăng nhăng để vợ không phải băn khoăn muộn phiền điều khoản thứ chín chọn chồng học thức có nhiều để mà san sẻ những điều vợ lo Điều thứ 10 Chồng quá ngoan nói ít làm nhiều Đừng đi hứa hẹn bao điều rồi xong Đó là 10 điều khoản ISO 9001 Sao? Vậy bên đó nghiên cứu đi Em có hết 10 điều khoản này không chắc không rồi em thấy là em được chín rồi anh ôi ôi ôi quá quá ở đâu mà chín dữ vậy còn chị cái hả? điều nào mà em chưa chị được chị tương xem giùm em chị nha có, chị có em xem. là không có học nhiều em em học chỉ đến 12 thôi à không học nhiều đúng không dạ rồi anh này có 9 điều còn tôi thôi tôi không nói đâu một điều <laughs> tôi chắc có một điều quá bây giờ được mấy trên mấy là là vô vòng chung kết xếp à, hạng à, khoảng sáu bảy là được sáu bảy là được đúng không dạ chào Trời em ơi. nãy giờ chị chưa có nghe cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào em thích một người truyền thống về ngoại hình về ngoại hình thì nữ tính tóc dài à, nếu như được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân dạ được thì ờ, khoảng một năm vậy mình đang sống với ai em dạ em sống với mẹ em nghĩa là mình về làm dâu đúng không em dạ em muốn một người phụ nữ có thể ừ, về làm dâu được rồi để chị hỏi bạn gái coi dạ. ý bạn sao nha mình làm dâu được không cưng dạ được chị ạ về những điều mà bạn nam vừa nói thì ờ, em có thể đạt được hết ạ tốt hai dạ. bên bên nào không tự tin cái này một lát nữa khi nào mà kéo hàng rào ra em kiểm tra nếu được thì em cấp cho ảnh dạ. nha bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nha dạ hôm nay em đi với ai dạ hôm nay em đi là có thầy em có cô và có chị họ thầy à. là thầy dạy tiếng nhật em đi học thêm tiếng nhật rồi, chào, xin chào à, chị. Em chào chương trình, chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường, à, hai người chị. idol của em. <laughs> Cảm ơn chị. Em chào à, khán giả ở đằng quay, chào bạn Nam. Vậy thấy bạn Nam này à, rất là hiền, Phi ơi, đẹp trai nữa. <laughs> Tóc thì không biết săn hay không nữa. <laughs> chị thấy được không? Cặp đôi này được không? Em thấy được rồi đó. ủng hộ không? Rất là hợp nhau. Phi ơi, nên bấm em ơi. rồi, cảm ơn chị. Cho em thêm à, ý kiến của thầy đi ạ. À. Dạ, xin, ờ, xin chào anh Linh Nhị, chị Tường. Dạ. Chào mọi người. Mình là tên là Ishida Tazaki, à, thầy dạy tiếng Nhật của Phi. Dạ. Em nay gặp bạn Nam, Phi nhờ lại coi mắt. Dạ, mình hôm nay mình nói thẳng ra là uh, bạn này nó thật là không có đẹp trai, nhưng mà quan quan linh cảm của mình là rất là tốt, dạ. um, rất là hiền và cũng lo được gia đình. Ok, ok Phi. Dạ, em cảm dạ. ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, à. bây giờ à. thì uh, chúng ta tham khảo ý kiến của mẹ em xem sao nha. Dạ, tôi à, xin chào chú Quỳnh Linh và cô Cát Tường. Dạ, chào cô. Tôi là mẹ của Quang. Dạ. À, bữa nay nha, con tới đây thì tôi rất là vui. Quang thì nhà rất là hiền và ngoan thật thà. Dạ. Mà thấy cháu gái bên đây thì rất là chắc cũng bản tính cũng phù hợp với cháu Quang đó. Thấy cháu cũng hiền lành, dễ thương. Tôi cũng uh, mong rằng hai cháu tìm hiểu với nhau ờ, nhanh chóng và dẫn đến kết hôn để tôi mau chóng có con dâu dạ cảm ơn cô nhiều cảm ơn cô. rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt nhau nhé mở rào lần đầu gặp anh có đâu hay dạ cảm ơn anh ạ à, thì à, em nghe anh nói là anh có thể đạt được 9 điều trên 10 điều này thì em cũng rất là là vui anh là không hút thuốc lá anh không không hút thuốc không nhậu à không hút thuốc không nhậu vậy thì anh anh chỉ có điều à, tóc anh nó quăng à tóc anh nó quăng à, thì mình có quăng nhiều không anh nó như ờ, anh hớt ngắn á không quăng ha thấy nó nó gọn gàng còn để dài thì nó có quăng à dạ chủ yếu là tính tình của mình không lăng nhăng không ờ, này nọ thôi chứ còn ví dụ như anh không không nhậu thì mình ra ngoài mình sẽ ờ, giao tiếp với bạn bè như thế nào thường á thì giống như anh đi đám cưới hoặc là tiệc tùng này nọ thì anh uống nước ngọt mà hoặc là anh uống nước lọc tội nghiệp nhỏ quá trong hội cùng quá dạ thì em dạ, à, ở đây thì trước mắt thì em sẽ à, <laughs> gửi cho anh cái chứng nhận này thì coi như là em à, để test và để hoàn thiện về anh thì sau này mình còn thời gian thì mình có thể là sẽ có cơ hội để em hiểu nhau nhiều hơn mừng quá rồi liền ừ. rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện đi cảm nhận về cô gái thế nào anh thấy em rất là xinh thì hôm nay đến đây anh cũng có chuẩn bị một bài hát anh tặng em dạ nếu như được thì anh sẽ hát cho em nghe dạ vì con tim anh yêu em đến sẽ không cần phải hứa đâu em dù cho bao nhiêu phong ba chia tình ta cách xa vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao vẫn luôn nguyện cầu cho đời có nhau dạ anh nghĩ mình đã vượt qua rất nhiều hồ sơ để có thể ngồi với nhau đối diện ở trên đây gặp nhau cũng là có duyên thì anh nghĩ mình cũng nên cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu kỹ hơn dạ thì ờ, em cũng có rất là nhiều điều muốn nói nhưng mà có thể là lên đây kia là bị khớp nên là sẽ sẽ không nói được nhiều nhưng mà em cũng ờ, chỉ muốn nói ngắn gọn là chúng ta đã lên đây đã là một cái duyên rồi thì hãy tận dụng những cái cơ hội để nó để cho cái duyên đó nó có thể phát triển được lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là xinh mà không biết em có biết sơ cứu làm gì anh sơ cứu em sơ cứu hả dạ cái đó thì em chưa làm bao giờ dạ chắc là không có giỏi lắm Duyên kêu tỏ mà... tình hỏi sơ cứu chi vậy dạ không em em sắp em sắp bị anh anh sắp bị chết đuối ở trong đôi mắt của em đó trời ơi rồi hết thời gian đặt tay rồi, vào nút bấm nè để hai tay bạn. nút bấm đi em trai bây giờ chúng ta đã trò chuyện với nhau rồi đã đến lúc chúng ta phải quyết định xem cái nút màu đỏ <laughs> hay là màu xanh suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm kiểm tra lại hai ba hết thời gian chưa đếm mà ông bấm rồi rồi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 Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và đây, một chiếc máy lọc nước Yagio trị giá là 8 triệu 690 ngàn đồng Thể nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân Máy lọc nước Yagio sản xuất 100% tại Hàn Quốc Được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yagio Việt Nam và ngay bây giờ là đến phần à, quà tặng của khán giả ngay tại phim trường à, chúng ta hãy lấy cái thăm của mình ra đi nào và bây giờ thì anh Nguyễn Linh sẽ bóc một chiếc thăm may mắn nếu mà trùng khớp với số của à, cái thăm các bạn đang sử dụng đang cầm thì các bạn sẽ trúng một phần quà đó cũng chính là một chiếc TV Akino 32 inch trị giá là 4 triệu 690 ngàn đồng rồi lấy thăm ra thôi không bảy ai giữ phiếu không bảy rồi, rồi chị mời em lên chính xác 07 thưa quý vị và đây là một phần quà rất đặc biệt cho vị khán giả may mắn nhất trong ngày hôm nay đã nhận được một chiếc smart tv 32 inch trị giá là 4 triệu 690 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc chúc mừng bạn Kính thưa quý vị, khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4 triệu 690 ngàn đồng nếu như các bạn trả lời câu hỏi thông qua kênh fanpage của chúng tôi.